môi trường mạnh hơn ý chí Kim thường hay nói với đội nhóm của mình môi trường mạnh hơn ý chí nếu như bạn muốn dậy sớm chúng ta dùng ý chí đọc sách chúng ta dùng ý chí nhưng ý chí nó sẽ tạo ra cảm xúc hưng phấn cho chúng ta sự gọi là sung sức trong một khoảng thời gian một ngày hai ngày ba ngày nhưng khi ý chí và cảm xúc đi xuống thì chúng ta sẽ bỏ thói quen đó đó chính là câu chuyện của cái người học trò khi mua 100 cuốn sách về mà đọc chưa xong một cuốn sách là đã bỏ ngang dưới trường rồi do đó ban đầu cô ta làm sao ạ à? cô ta đang dùng ý chí nhưng mà ý chí rồi sẽ mai một theo thời gian nhưng mà có một điều để giúp cho chúng ta đi lâu thì đó chính là môi trường nha các anh chị môi trường nó xuất định có một các anh chị sẽ thấy rằng nếu có một câu nói rất hay muốn đi nhanh thì đi một mình còn muốn đi xa thì phải đi với đồng đội chúng ta phải cho mình vô một cái môi trường mà những người giống nhau cùng đạt cùng mong muốn đến một cái đích nào đó những nhóm như là nhóm đọc sách nhóm dậy sớm nhóm trí tuệ ưu tú những cái đội nhóm những cái môi trường đó thì chúng ta vô trong đó thì chúng ta sẽ học hỏi và nếu như ai đó mà thuộc dạng về ý chí thì những người khác kéo họ lên các anh chị sẽ thấy rằng một người nếu sống vô kỷ luật không dậy sớm ăn uống vô đồ béo phì và thích làm gì thì làm nhưng bây giờ quan người đó một con người vô kỷ luật đó vô trong quân đội khi đảm bảo với anh chị thì trong vòng hai ba ngày thôi họ sẽ trở nên kỷ luật hơn họ sẽ phải tuân theo những quy định do đó môi trường nó rất quan trọng muốn xây dựng đội nhóm muốn bản thân mình có được một kỷ luật thép thì phải cho phép mình vào trong những môi trường như vậy chứ đừng bao giờ quá phụ thuộc vào ý chí của mình một lúc nào đó ý chí đi xuống thì chúng ta sẽ bỏ cuộc hãy đi vô trong một môi trường mà trong đó có anh em có mọi người hỗ trợ giúp đỡ nhau thì đó là gì các anh chị đó chính là sáu cái cách bí quyết để tôi luyện một người trở thành một người kỷ luật thép Kim đã chia sẻ cho các anh chị sáu cái bí quyết rồi việc của chúng ta làm sao là ứng dụng và đem những cái điều này vào trong thực tế của chúng ta để trở thành một con người kỷ luật thép để thành công